xong được chưa và cũng phải cảm ơn cái drama này ở tự nhiên kênh mình lại đông người xem hết ba mươi mấy nghìn người xem và con số ước mơ của bao nhiêu streamer đấy cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn rất nhiều nhé cảm ơn các bạn thực sự luôn 33.000 người xem tôi chưa từng mơ đến ngày này cả cảm ơn các bạn rất rất nhiều các bạn nhé đấy thế là xong đấy à từ tôi bong một tôi nói lúc vụ đấy nó có nhiều đứa hay hỏi vụ mẹ mày gen z nhiều bạn bảo tôi là tôi tự có tôi tôi tự hủy khi làm video đấy nên các bạn tôi chưa bao giờ một giây nào tôi hối hận vì mình làm clip đấy luôn cũng có đứa nó bảo anh nên anh cũng có đứa nó bảo là anh anh nên làm video xin lỗi Gen Z đi tại sao phải xin lỗi tao có sai không trong đấy có cái gì sai không ơ ờ, anh vơ đũa cả nắm mà tao nói về thực trạng chung về những cái mà mắt thấy tai nghe chứ chả ở đâu xa cả con sâu làm giàu nồi canh thế Gen Z bây giờ là nồi canh hay là con sâu à là nồi sâu hay là bác hay là hay hay hay, hay, hay là tí canh này tôi nói các bạn nghe chứ tôi thừa nhận một điều ấy là Gen Z là thế hệ sáng tạo cũng như là tiếp thu nhanh nhất mà tôi từng gặp bởi vì tôi đảm bảo luôn nhiều đứa sinh viên sắp ra trường ấy cũng phải gặp chú tương đấy nhá tôi phỏng vấn các bạn nhiều nhiều lắm rồi tôi biết điều đấy nhưng cái tỷ lệ mà hãm lồn với cả tỷ lệ người Gen Z mà chất lượng ấy nó chênh nhau nhiều quá và tôi nên nói những thứ như thế này tôi tôi làm thế tôi vẫn thấy tôi phải tôi chưa bao giờ một giây nào tôi hối hận vì tôi làm clip ấy luôn đấy là sao tôi thấy tôi thấy bình thường thế nhá và tao bảo chúng mày nghe này chắc chắn luôn bây giờ tôi nói các bạn như này nhé tôi nói tôi chửi các bạn tôi mà tôi chửi các bạn tôi nói về các thói xấu thói hư tật xấu của gen z đúng không nhưng ấy các bạn có thực sự xem clip không bạn có thực sự nghĩ về những lời tôi nói không tôi nói như nào câu trước luôn tôi rào tôi câu trước câu sau luôn rào trước cho nhau tôi đéo để câu trước đá vào bốp luôn tôi có chửi các bạn là xúc vật không không tôi mới mở lại clip cho chúng nó nghe luôn chúng lại bảo mình mẹ mình chú điêu chú đang tẩy trắng bản thân không đéo ai thẹp tẩy trắng đâu rồi đây clip có câu từ mất dạy gấp đôi mà ông khán, khán giả trước khi xem đố các bạn sinh vật gì đâu nó ai chửi tôi có đoạn tôi chửi các bạn là mẹ mày xúc vật cái gì thì cũng vui đấy đấy, đấy. Giao trước đầu, đầu đạo này phải là cái gì khum là cái gì u là, trời là cái gì tiếng việt của chúng mày bị tật nguyền à mẹ mày dùng lần một lần hai thì không thì không sao, không sao. dùng trong hoàn cảnh, cảnh hợp, hợp lý, thì cũng, thì cũng vui, vui đây. đấy đi đâu cũng gặp giữa cuộc họp sếp ơi em trầm kẽm quá hoàn cảnh đặt ra là gì là trong cuộc họp có một đứa nào đấy trong cuộc nghiêm túc vãi liền. ai cũng nghiêm túc bởi vì quý bố này nát bét rồi không ai muốn gọi là chứng kiến thêm cả mẹ cái thứ ngôn ngữ nhuận chàng này nữa nghe có muốn ỉa chảy không này em ơi em mở miệng này em ơi hay là này các em ơi cái này rồi nói nhân vật ở trước đấy cơ mà ai nói chúng mày ra thôi là em bảo biết tao em chửi. không phải người bình, người thường, thường rồi. rồi em, em là xúc vật vật đấy tao nói chúng mày bao giờ có chịu nghe không câu trước đá câu sau trời đất ơi xong xem cứ xem ở đâu dừng đến đấy chả thế còn đoạn nào hay còn đoạn nào cũng hay chửi không nhỉ à đây nữa đây đây đây đây đây đây đây đây phong kiến ơi chỗ duy nhất chúng ta được đánh các bạn bảo đây là sách dốc từ từ những phụ nữ là mông là mông và hành và động, hành ấy, động cũng ấy chỉ được phép xảy ra ở một số địa điểm cũng như là trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải là bạn đâu đánh đấy nhá thấy chưa tao có bao giờ tao làm một trò đùa theo kiểu nhạy cảm mà tao không có giáo trước giáo sau không Tiếng ơi, chỗ duy nhất chúng ta được đánh phụ nữ là mông. Và hành động ấy cũng chỉ được phép xảy ra ở một số địa điểm cũng như là trong một khoảng thời gian nhất định chứ không phải là bạn đâu đánh đấy nhá. Có chịu đã có chịu nghe đâu, có chịu hiểu đâu, có thấm vào đầu đâu. Xong bảo là gì chú kỳ thị gen z, ai kỳ thị chúng mày? Chúng mày tự kỳ thị mình này. xong chưa còn có còn có gì không mình chạm để nói nốt mà hết rồi đấy à còn có cái này chắc hơi phản cảm nữa từ từ xem nào có mà ta còn trẻ ta muốn đi, đi chơi. chơi ta muốn ta nổi, nổi bật. bật nhưng hãy khoe những gì mà mình có thôi dạo một vòng tiktok ngực em như gói bim Đấy, câu này chắc hơi phản cảm thật nhưng mà đúng cô tôi cũng là câu hơi phản cảm bim căng tràng sức sống mở ra nhưng mà, hết hồn nha buồn cười quanh như cái ném chua ấy cuộn thì lắm lá nhân thì tí tem đấy xong nha xong các bạn rồi đấy à, ừ, ê các huy trần con này chúng mày có biết một điều là idol chúng mày cắt ghép giỏi lắm không chúng mày đã được đọc phung tin nhắn của idol chúng mày chưa chưa đúng không làm sao mà dám để cho mày được thế để tao cho chúng mày xem nhá cái gì mà tao xin lỗi vì tao nhận vì vì tao vì tao ăn cắp cơ nhầm à nhầm thêm nhầm vũ trụ à tao cho mày xem lại nhá sáng nay sáng nay có đứa nó inbox về pet, nó tớ vừa đọc được thiếu đoạn này không không trách vào xóa luôn chứ để bọn trong công ty tớ biết được nó lại nghĩ tớ bán content cho anh em mình cùng làm content đấy đấy đấy đấy đấy thế tớ tao xin lỗi tao tớ có đoạn có đoạn khác đâu nhỉ đây mà bên công ty tớ nó cứ bắt bẻ tớ rằng thế này thế nọ tao xin lỗi tao không xin lỗi vì tao vì gọi là bảo là vì vì tao thừa vì tao nói là tao ăn cắp hay gì tao xin lỗi vì tao và mày đều là người đi làm chúng ta đều hiểu được là vi phạm hợp đồng nó nó căng nó khủng khiếp như nào tao tưởng tao đẩy mày vào nguy hiểm tao tưởng tao đã bắt tao đã khiến mày phải đền bù hợp đồng thế thế vì thế tao xin lỗi và thậm chí ấy, nhìn này và và khi tao sợ cái việc tao làm có thể khiến mày bị đuổi việc ấy nhìn đây này tao thậm chí đã đề xuất cho mày một công việc luôn mà ai ai cũng biết là làm với tao tao trả hậu hĩnh như nào cái gì cái gì mà cái gì mà kia cơ cái gì mà sống cái gì mà mà mà mà, mà, mà ăn cắp cơ nghĩ lại chưa cái gì mụ xin lỗi cơ xin lỗi vì ăn cắp cơ là thừa nhận cơ cái gì đọc kỹ chưa tôi sẵn sàng nếu mà người ta bị vấn đề tôi xóa clip luôn nếu mà người ta bị ảnh hưởng hợp đồng thế thì sao xong câu từ tôi cho bạn xem cái này luôn tớ có thể tặng cậu nhiều idea đỉnh của đỉnh nhưng cậu đừng lấy câu từ hay những gì từ xóm ven sông là được đúng không đấy tặng idea tặng idea xong táp nhanh thế thì ai là thằng sống lỗi thôi tôi về câu chuyện chính nhé không tôi mất tập trung đấy vừa nói câu chuyện cái xong mất tập trung hết mẹ rồi có người mấy các bạn ai đăng tin là gì là tôi lừa đảo tôi là thằng kiểu lừa đảo mọi người ấy. đúng tôi thừa nhận một điều tôi với linh lớn lên bằng việc đi ăn đi, bằng việc đi ăn trộm ăn cướp đấy là cái quá khứ dơ bẩn mà chính tôi cũng không phủ nhận được tôi thừa nhận điều đấy và tôi cũng tôi cũng chả có giấu giếm điều đấy bao giờ cả thậm chí tôi làm clip cả việc đấy luôn tôi chả giấu giếm cái đấy bao giờ cả nhưng bảo bây giờ tao lừa đảo á tao lừa ai Tao lừa cái gì? Một thằng lừa đảo có ngồi dậy có ngồi dậy cho bọn trẻ về cách để tự tin hơn không? Về cách để hòa nhập, thậm chí là chia sẻ cả bí quyết để vượt xa các bạn khi mình mới ra trường không? Đấy là gì? Trong quá trình học đừng đi bưng bê hay làm thuê làm gì. Đi xin học việc đi. Như kiểu hồi ấy tôi tôi đi tôi đi dạy cho bọn tôi đi dạy bọn trẻ chậm nói ấy. Mình đã liên, liên quan ngành tôi mà. Đấy, kinh nghiệm đấy nó giúp mình vượt xa những người khi ra trường luôn quay dạy chúng mày thế không đám đéo chỗ nào dạy ngoài tao dạy ra nó có sai không sai thế đéo nào được cái gì tao lừa ai cái vốn sống này mà chúng mày vẫn nghi ngờ á tôi không nói các bạn tôi không nói đến các bạn tôi không nói các bạn mới đến tôi không nói các bạn mới đến nhá sau này mình các bạn không biết hôm nay đang đông nhiều bạn mới đến ờ, sau này mình quanh nhau sau tôi nói với các bạn đã xem tôi trước khi drama xảy ra cơ tôi hỏi các bạn nhé đã bao giờ chú từ bỏ việc giúp đỡ chúng mày chưa một năm trời một năm qua live stream đã bao giờ chú từ bỏ việc giúp đỡ chúng mày chưa vợ tôi có một câu nói rất hay như này em với anh có giỏi đến mấy ấy ừ. em với anh có giỏi đến mấy ấy, thì cũng chỉ là hoàng hôn thôi bọn trẻ mới là bình minh phải làm mọi cách để giúp đỡ chúng nó câu câu ấy câu ấy bạn nếu bạn lên group facebook của tôi ấy ở cái bài đăng đầu tiên trong group nó cũng có cái đấy câu đấy của vợ tôi thời buổi này ấy phải khoe là mình giúp được bao nhiêu người mình có ảnh hưởng tốt đến đâu chứ không phải vỗ ngực ta đây là ta bóc mẽ được cái này cái kia chúng mày làm được gì rồi hay đơn giản chỉ là lan truyền sự tiêu cực làm youtube có phang rồi đối xử với lũ trẻ như con rối ấy đấy là thứ làm tao tức nhất tao không tức vì bóc phốt tao hay gì cả chúng mày đối xử với lũ trẻ như con rối ấy chúng nó có biết cái gì đâu cái gì không vừa mắt thì bảo chúng nó đánh chúng nó còn trẻ chúng nó chả biết gì cứ đánh mù quáng thôi nghĩ mình nghĩ mình đỉnh đến cuối cùng đến cuối cứ nghĩ chúng nó gì nó con rối trong tay mình mà quăng đâu thì quăng đến cuối cùng mình mới là con rối trong tay phang chỉ chăm chăm tìm khuyết điểm người khác để, để được tung hô thôi tao từ chối để mình rơi vào cái vòng xoáy như thế tao muốn thứ tích cực tao không muốn phải liên quan đến những thứ như thế hiểu không sau hôm nay ấy, muốn nói gì thì nói tao sẽ đéo rep đâu tao pick thì cứ bảo cứ vỗ ngực bảo tao thua luôn cũng được cứ vỗ ngực nói mình thắng đi tao chả quan tâm tao phí hai buổi live stream hai buổi tao có thể dùng để tao nói cho cho các cho những đứa nhỏ cảnh sát nghe là, là, là nên phát triển bản thân như nào và bây giờ tao dành tao, tao dành hai buổi nói chuyện về cái này tao dành tao dành rất tao cho sự tiêu cực cho chúng cho cho, cho chúng nó tao muốn dành thời gian những người thực sự cần tao thôi đấy có thằng hỏi có thằng có thằng uh, hải nó đang tin tiếp này đấy Ê, tôi chưa kịp rap nốt bài đấy cho bạn mà có đứa bịa chuyện nói xấu tôi luôn bạn ạ à. tôi buồn vợ là có làm cái vẹo gì đâu tôi cho các bạn nhìn cái thoáng qua được nhá nhìn thoáng qua hiểu được cái gì thì hiểu tắt đi vâng bạn ạ à. hải ơi tớ 19 tuổi chào hải nhá chào hải 2 k 2 k tư nhé địch mẹ mày xong chưa tôi bảo rồi mà tôi flexing đủ rồi hiểu không tôi thứ cái gì tôi từng đạt được top một tôi nói hơi khoe khoe khoang tí tôi từng đạt được top một gì nhỉ top một uh, top một thịnh hành của gaming rồi giờ tôi muốn đạt một thành tích mới gì tôi tôi rất kết tôi nói tôi hứa các bạn từ đầu từ hồi từ ngày đầu thôi một thành tích cần đạt được là gì là mình sẽ kết thúc sự nghiệp youtube của mình mà không ai biết danh tính mình là ai thế nhá nên tôi đéo có chuyện là tôi sâu cái gì sâu dụng ở đâu chúng mày thích nghĩ như nào thì chúng mày nghĩ đấy thế thôi ai ở lại được thì ở nhưng mà đấy hãy nhớ hãy nhớ một điều tao nói như thế thôi tin được thì tin không tin được thì cút ngày mai nhá chứ tôi không buông lê cái đấy đâu đấy còn gì kiểm tra nữa không đây cụ cậu hải nhắn tiếp này Rồi, ấn vào đây cho các bạn nhìn nó kỹ cái cho các bạn đỡ kêu đấy đây là v 2 người thật việt thật hải mồm lông đâu hải hải hồi, hồi, hồi trai thôi giờ béo lắm rồi đấy xong nhá có đứa nào đi có mẹ mày thề cay vãi cả lùng ra mẹ mày đăng tin vớ vẩn mẹ đây là sự tương tác giữa hai giữa hai giữa hai người đàn ông mẹ mày đấy đấy đấy đấy, đấy. sự tương tác này sự tương tác này đấy đấy hãy nhìn sự tương tác vỗ liên tục vào mặt nhau chửi nhau liên tục cái gì cái gì cái gì phách á đây tôi kéo cho bảo từ từ thích mẹ mình từ từ bình tĩnh bình tĩnh trên có điện số điện thoại mình rồi ờ, tớ tra cái số điện thoại của tôi từ từ chờ tí mấy cái số điện thoại tôi shit shit shit shit quên quên quên quên quên quên mẹ buồn cười nhỉ mẹ lộ số điện thoại chết nó là máy chết tôi đấy hết lộ hết, hết lộ rồi hết lộ hết hết càng lộ lộ rồi tôi cho bạn xem tôi tôi đang hải chửi nhau từ bao giờ nhá từ từ bình tĩnh ở phu mẹ rồi ok từ từ mình nói cho anh ngắn thế nhỉ tiếp về tuần này tiếp về là kế hoạch đây kế hoạch làm vợ tôi hồi đấy yêu cầu hàng hải làm tôi yêu cầu tôi là anh ơi em muốn một giàng hoa giấy trước nhà anh anh có thể làm cho một giàng hoa giấy không ừ nghe cũng thơ mộng cũng gọi là gì nhỉ cũng là đỉnh cao đấy bảo hải là hải ơi thi công hộ tao ờ, thi công hộ tao giàng hoa giấy ừ trông cũng hay đấy xong lên mạng đọc anh ơi giàng hoa giấy tỷ lệ rắn bò vào nhà rất cao mình bỏ đi đi xong luôn đấy đi đấy cuộc sống mà mẹ từ bao giờ đây đã từ rất lâu rồi ok lâu thế mẹ chắc nhau chắc nhau nhiều thế tao mày yêu nhau à đấy từ 17 tháng 6 2021 ê ơi bạn đi mẹ nghe trên mạng có cái chuyện về bùa lỗ bang gì đấy xây dựng biết gì không cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì cái gì mà mẹ mình trả tiền cho cho hải để mà đóng giả bạn bè mà alo 17 chơi tôi chơi với thằng này lâu lắm rồi mẹ mày nó tôi với tôi là đối tác từ lâu lắm rồi trời ơi chắc chưa bùa lỗ bang là cái gì á bùa lỗ bang là cái bùa theo kiểu là người ta bảo là xây ba bốn tòa nhà thì thợ xây phải dính cái bùa lỗ bang vào cái nhà đấy và nhà nào mà dính bùa lỗ bang ấy từ chuyện ma một tí thôi nha dính bùa lỗ bang ấy thì nhà đấy táng ra bại sản ồ tôi nghe chuyện sợ bãi lì đến lúc mà kiểm tra ấy là khi mà có nhà kiểu kiểu cái kiểu như cái kiểu như là thợ người ta phải làm thế ừ cứ xây được ba bốn cái nhà họ sẽ phải làm cái bùa lỗ bang và dính một cái nhà đấy mà nhà nào dính bùa lỗ bang là nhà ấy đi luôn ui sợ nghe sợ vai đái luôn đấy nên tôi báo trước các bạn thế đấy do tôi mà tôi um, giới thiệu các bạn cái đấy, đấy mà chuyện kinh dị mà thôi bỏ qua đi đấy nói các bạn thế tôi không biết là đủ chưa cái gì còn cái ý chưa bẻ tao bẻ nốt mà sao sao sao, sao xong nào đấy đấy nhưng mà tôi cũng xin cảm ơn một điều nha cảm ơn các bạn nãy giờ các bạn spam nhá bởi vì sao các bạn đang chạy KPI cho tôi cảm ơn các bạn mẹ mày ba mấy nghìn view như này là một là một gì nhỉ là một thành tích mà tôi không bao giờ mơ tới được Uầy nhiều quá cảm ơn các bạn rất rất nhiều nhé các bạn thực sự tuyệt vời cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn